phiêu rồi tâm sự với đầy đêm với mình tôi trách mình số kiếp lẻ loi lênh đênh một chuyến đò tình trách phận mình sao mãi lòng đau biết nói gì đây với vạn lời biết mong chờ biết gửi về đâu còn đâu một mối duyên đầu trăm phương ngàn nhớ xa rồi ôm khói sầu chậm nhận người ơi tình tôi quên sóng sang giàu nhung gắm lâu cao tôi nghèo nên phải xa em vì nghèo nên mắt người yêu thôi cũng đành chấp nhận mà thôi bao nhung nhớ em đã đi rồi để lại một mình tôi tôi biết người ta đã phụ tình tôi quên sóng sang giàu nhung gấm lâu cao tôi nghèo nên khỏi xa em vì nghèo nên mắt người yêu thôi cũng đành chấp nhận mà thôi tôi nghèo nên phải xa em vì nghèo nên mắt người yêu thôi cũng đành chấp nhận mà thôi tôi nghèo nên phải xa em vì nghèo nên mắt người yêu thôi cũng đành chấp nhận mà thôi